Tiết tập tầm văn hôm nay, cô và các em cùng tìm hiểu bài Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối. Trước hết, chúng ta sẽ thực hiện bài 1 ở phần nhận xét. Bài 1. Đọc bài sau đây, xác định các đoạn văn và nội dung của từng đoạn. bảy ngô bảy ngô quê em ngày càng xanh tốt, Mới dạo nào, những cây ngô còn lắm tấm như mạ non. Thế mà chỉ ít lâu sau, ngô đã thành cây, rung rung trước gió và ánh nắng. Những lá ngô rộng dài, trổ ra mạnh mẽ, nón nà. Trên ngọn, một thứ búp như kết bằng nhung và phấn vươn lên. Những đàn bướm trắng, bướm vàng bay đến, thoáng đổ rồi bay đi. Nấp trong cuốn lá, những búp ngô non nhú lên và lớn dần mình có nhiều khía vàng vàng và những sợi tơ hung hung bọc trong làn áo mỏng ống ánh trời nắng chang chang tiếng tu hú gần xa rang rang hoa ngô sơ sát như cỏ may lá ngô quắt lại rủ xuống những bắp ngô đã mọc và chắc chỉ còn chờ tay người đến bẻ mang về nguyên hồng các bạn hãy đọc lại bài bảy ngô để thực hiện yêu cầu của bài 1 nhé Bài Bãi Ngô được chia làm 3 đoạn. Đoạn 1 Bãi ngô quê em cho đến mạnh mẽ nón nà. Đoạn 2 Trên cành một thứ búp cho đến làng áo mỏng manh ống ánh. Đoạn 3 Trời nắng chang chang cho đến bẻ mang về. Các bạn hãy đọc lại từng đoạn để tìm hiểu nội dung của từng đoạn nhé. Nội dung của đoạn 1 giới thiệu bao quát về bảy ngô, tả cây ngô từ khi còn lấm tấm như mạ non đến lúc trưởng thành. Đoạn 2 tả hoa và bút ngô non giai đoạn đơm hoa kết trái. Đoạn 3 nội dung tả hoa, lá và bắp ngô giai đoạn thu hoạch. Như vậy, tác giả đã tả cây ngô theo trình tự nào? Tác giả đã tả cây ngô theo trình tự tả từng thời kỳ phát triển của cây. Có nghĩa là từ lúc cây còn nhỏ cho đến cây lớn dần, đơm hoa, kết quả. Chúng ta sang bài tập 2 phần nhận xét nhé. Bài 2 Đọc lại bài cây mai tứ quý sách tiếng Việt 4 tập 2 trang 23 trình tự miêu tả trong bài ấy có điểm gì khác bãi ngô cây mai tứ quý cây mai cao trên 2 mét dáng thanh thân thẳng như thân trúc tán tròn tự nhiên xòe ra rộng ở phần gốc thu dần thành một điểm ở đỉnh ngọn gốc lớn bằng bắp tay cành vương đều nhánh nào cũng rắn chắc mai tứ quý nở bốn mùa thẫm xếp thành ba lớp năm cánh dài đỏ tía như ức gà chọi đỏ suốt từ đời hoa sang đời kết trái trái kết màu chín đậm óng ánh như những hạt cườm đứng trên tầng áo lá lúc nào cũng xum xuê một màu xanh chắc bền đứng bên cây ngắm hoa xem lá ta thầm cảm phục cái màu nhiệm của tạo vật trong sự hào phóng và lo xa đá có mai vàng rực rỡ góp với muôn loài hoa ngày Tết, lại có mai tứ quý, cần mẫn, thịnh vượng quanh năm, theo Nguyễn Vũ Tìm. Các bạn hãy đọc lại bài cây mai tứ quý và thực hiện các yêu cầu của nhận xét 2 nhé. Đoạn 2 được chia làm 3 đoạn. Đoạn 1 cây mai cho đến cũng rắn chắc Đoạn 2 Mai tứ quý cho đến Màu xanh chắc bền Đoạn 3 Đứng bên cây ngắm hoa cho đến thịnh vượng quanh năm Các bạn hãy đọc lại ba đoạn văn để xem nội dung của từng đoạn là gì nhé. Đoạn 1 Nội dung là giới thiệu bao quát về cây mai như chiều cao, dáng, thân, tán, gốc, cành, nhánh. Nội dung của đoạn 2 là tả kỹ về cánh hoa và quả mai. Đoạn 3 nội dung nêu cảm nghĩ của người miêu tả. Trình tự miêu tả của bài cây mai, tứ quý có gì khác với bài bãi ngôn bài bãi ngô được tả theo trình tự tả từng thời kỳ phát triển của cây gồm có ba phần mở bài giới thiệu bao quát bãi ngô tả cây ngô từ lúc còn non đến khi xanh tốt thân bài tả hoa và búp ngô non giai đoạn đơm hoa kết trái kết bài, tả hoa, lá và bắp ngô giai đoạn thu hoạch được. Còn bài cây mai tứ quý thì tả theo trình tự, tả từng bộ phận của cây. Phần mở bài giới thiệu bao quát về cây mai, chiều cao, dáng, thân, tán, gốc, cành, lá. Phần thân bài đi sâu tả cánh hoa và trái cây. Phần bài miêu cảm nghĩ của người miêu tả. Như vậy, từ cấu tạo của hai bài văn trên, chúng ta rút ra được một nhận xét về cấu tạo của một bài văn miêu tả cây cối. Bài văn miêu tả cây cối thường gồm có 3 phần. một Mở bài, tả hoặc giới thiệu bao quát về cây. hai Thân bài, tả từng bộ phận của cây hoặc tả từng thời kỳ phát triển của cây. ba Kết bài, có thể nêu lợi ích của cây, ấn tượng đặc biệt hoặc tình cảm của người tả với cây. Các bạn đọc lại phần ghi nhớ của cấu tạo bài văn miêu tả cây cối nhé. Chúng ta sang phần luyện tập. Các bạn sẽ thực hiện cho cô bài tập 1 và bài tập 2. Bài tập 1 đọc bài văn sau và cho biết cây gạo được miêu tả theo trình tự nào. Cây gạo Cây gạo già mỗi năm lại trở lại tuổi xuân. Cành nặng trĩu những hoa đỏ mộng và đầy tiếng chim hót. Chỉ cần một làn gió nhẹ hay một đôi chim mới đến là có ngay mấy bông hoa lì cành. Những bông hoa rơi từ trên cao, đài hoa nặng, chuối xuống những cánh hoa đỏ rực quay tít như trong chóng non thật đẹp hết mùa hoa chim chóc cũng phản cây gạo chấm dứt những ngày tưng bừng ồn ả lại trở về với dáng vẻ xanh mát trầm tư cây đứng im cao lớn hiền lành làm tiêu cho những con đò cập bến và cho những đứa con về thăm quê mẹ ngày tháng đi thật chậm mà cũng thật nhanh những bông hoa đỏ ngày nào đã trở thành những quả gạo bút mít hai đầu thon phúc như con thoi sợi bông trong quả đầy đặn căng lên những mảnh vỏ tách ra cho các múi bông nở đều chín như nồi cơm chín đội vung mà cười trắng lóa cây gạo như treo rung rinh hàng ngàn nồi cơm gạo mới theo vũ tú nam Bài 2 Đập dàn ý miêu tả một cây ăn quả quen thuộc theo một trong hai cách đã học. A. Tả lần lượt từng bộ phận của cây. B. Tả lần lượt từng thời kỳ phát triển của cây. Để thực hiện được bài tập 2, các em hãy quan sát một số cây ăn quả trên hình ảnh nhé như cây đu đủ cây dừa cây mít, cây bưởi cây cam cây xoài cây nhãn cây chuối ừ. đây là dàn ý mẫu để các em có thể làm dàn ý tả cây chuối tả theo từng bộ phận của cây. Một mở bài. Cây chuối tiêu trồng ở góc vườn nhà bà ngoại em. Hai thân bài. A tả bao quát Cây chuối cao to mọc cùng cả một bụi chuối xanh tốt. B tả từng bộ phận. Rễ bắp sâu tỏa rộng, gốc phơi phình to hơn phần thân. Thân xốp, nhẵn bóng, màu đỏ tía, cái quạt ba tiêu buồn chuối dài em điếm được hơn chục nải các nải chuối úp sát nhau quả to làm cho cây nghiêng mình triểu xuống có quả đã ngã vàng chuối chín hương thơm phản phất vị ngọt đậm đà chuối giấy trồng ăn ngon ba kết bài em thường giúp bài chăm sóc khóm chuối đây là dàn ý mẫu để mấy em có thể dựa vào để thực hiện bài 2. Các em sẽ đọc lại bài 2, bài 1 và bài 2 làm vào vở cho cô nhé. Chúc các em chăm ngoan học tập tốt.